không nhà cửa, không người thân, cũng không có một tờ giấy tùy thân nào bỏ túi. Cuộc sống lắm đổi bôn ba sương gió, chật vật và thiếu thốn. Vậy mà người đàn ông ngoài 50 tuổi còn cưu mang và nuôi dưỡng một đàn chó gần 40 con. Như người thân là chú mắc hết trơn à, không biết đâu hết. Vậy chú sống vậy á. Là 40 con đó hiện nay chú bốn con á là với chú bính đức không á mà chú chở chú mười thôi, ơi còn à, mấy chục con chú chạy chú à, về dự dùm rồi cái ba sáng chú về kiếm về về á rồi mua rồi cho nó ăn nấu nước cho nó Khi được hỏi thì mới biết công việc hàng ngày là nhặt ve chai để sinh sống. Hết một ngày làm việc lại trở về với đàn chó của mình xem chó là bạn là người thân duy nhất chú ơi lụm đi chai mà không gà xe hư rồi đi à, chú đâu lụm được cũng đây nửa tháng nay chú còn nằm ở dưới bến lức á chú mới lên đây rồi sờ bữa nay thôi để vì người ta hạn là cho hoài chú á bây giờ chú mới lên chú đi đâu cũng được á mà đi à, đây chú đâu đi chứ về vậy là chú ngủ đi chứ không dám mình không dám ngu vô lại ngu vô lại nó bắt để mà chú đâu có giấy tờ đâu tự cho mình là ba là ông ngoại là ông cố tận tụy chăm sóc cho các bạn từng phần ăn giấc ngủ và kể cả khi bệnh tật mỗi một bạn được ba thành đặt tên riêng nhưng lạ thay ba có thể phân biệt và nhớ đủ hết tên của 40 bạn theo từng màu sắc và tính cách còn mà đứa nào mà lụm á là tại mới đi chơi con á lụm á là chú là kêu bằng ông nội này cháu ngoại cháu ngoại đó cơ mấy đứa này con à ở dưới kia cũng cháu ngoại à rồi à, hai đứa cháu ngoại hai đứa cháu cố này cháu cố nè là cháu cố nè đó cháu ngoại nè à, đây là con đúng ra con này cháu ngoại luôn nè mà thử giờ con mẹ mất rồi giờ đặt nó làm con luôn rồi con là sướng nè rồi con ăn ờ, gấu nè con nó kỳ là con này con mẹ của nó nè là hai đứa này hai đứa con nó này là ờ, trụ này là vàng, bạn đó rồi này đen kia bích la ờ tiểu gì vô trong bệnh viện á là chích cái loại la um sùm á là ờ, đốm đen nè con con lạc sữa con lạc sưởng là con này con, con gấu rồi còn con kia con con lucky nằm trong á dạ. lông nó dài lắm có những bệnh đời thật lắm trung chuyên tình thương không phải là điều gì quá to tát quá lớn lao đôi khi tình thương lại được biểu hiện qua hình ảnh giữa con người và con vật một cách giản đơn và bình dị Nếu không xuất phát bằng tình thương thì có lẽ chú sẽ không đủ kiên nhẫn để có thể gắn bó với các bạn tận 20 năm đằng đẵng. À, bây giờ bây giờ dạ, à, chú làm hồ làm cái là chó mà chú thấy màn hình chó là tội quá chú rồi chợ, chợ lớn á chú mua là hai con chó con hai con sáu trăm ngàn mà vàng hậu nó cho nuôi Để vì chú ngủ công trình nó cho nuôi nuôi chú chợ cho nuôi à, để à, nó giữ vũ đồ thì đóng cho nuôi nó là chú hô là giờ không cho nuôi rồi giờ là một tuần lễ thì hay nghĩ là đi mua xe bánh mua xe bánh xong suốt đầu là nuôi tới tới giờ này luôn là hai chục năm nay khi được ai đó cho một hộp cơm chú cũng nhường cho các bạn còn thân mình thì không màng no đói thấy các bạn chịu ăn ngon thì đã là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình. Giờ mấy này là chút thì cưng lắm. Tôi chú cho ăn trước rồi chú ăn sao á. Cháu ăn không rồi chú mới ăn. Trời chú ăn đâu nhiêu cơm, chú xíu cơm mà. Rồi trang mấy miếng nước mắm nước tương hoặc là chiên mua gà chiên ăn rồi xong rồi. Chú dạy ăn lắm. Trời trời tôi nói thôi. Chú kén ăn lắm. Mà chú nó hay lắm nha làm ngon lắm ăn mà làm dở lắm ăn ờ chơi á mà ăn cơm mới dễ ăn rặn hơi nhiều ừ thế thì à, chú nấu một ngà một bữa à, mỗi bữa nấu là ba lon mà cá là phải nhiều phải từ 3 kg đến 4 kg ừ vừa trộn vô đây là thấy cá không thấy cơm bởi với mấy đứa này nhậu nhẹo lắm bỏ ăn là bỏ căng cái gì chú phải nhường cho ăn hết á có cơm người ta cho chú chú ăn phải cho chú ăn hết một ngày á một ngày là chú ăn trăm mấy á dạ, vừa gạo vừa đồ ăn luôn á bây giờ chú mua à, đây à, ba ngày nay là cá là ăn ba ngày là hết 10 ký cá đó. là lúc à, lúc mà còn còn hai mươi mấy con kia đó là là ba bây giờ mới hết ba mười kg cá đó ba ngày á bắt đầu ngày mai chú mua gan gan gà rồi à, kho hồi này bắt đầu mới trộn cơm cho ăn mới mua cơm không cho ăn khi các con bệnh nặng ba thành cũng chạy đôn chạy đáo nhặt ve chai gói ghém để đưa con đi thú y chạy chữa dẫu không đủ tiền ba cũng ráng làm trả góp từng ngày làm mới đẻ mới có à, bốn năm con à mà bị nhiễm trùng máu trong vòng một tuần lễ không ăn không uống tới ngày thứ 8 mới chạy máu họng ố mới mù quá trời luôn cái phương chạy ra thấy vậy cứu ra tới là à bây giờ phía với phương mới về về nhà là nó bà nè nằm mê mà không bà mà lâu lâu nó chạy máu cam lâu lâu chạy máu cam không biết bị gì chắc bị nhiễm trùng máu á, tao nó bị nhiễm trùng máu có chú mới cứu về à, đây là cũng năm mấy mới cứu về mà bị à, nhà bị hư chữ cung á đi mổ sáu chín tư cái con cây nè chú dắt lại cho ẩm vô vô y thì à, chú không có tiền trả rồi à, bữa nay chú thiếu đây rồi ngày mai chú cái lại làm được cái tiền cho chú lại trả khi mình hỏi chú ơi có cực lắm không chú bảo cực chứ ăn uống tiểu tiện bệnh tật đều phải chăm và dọn nhưng nếu mình không giúp thì tụi nó làm sao? Cứ sống vui và lo được cho tụi nó ngày nào hay ngày đó. cũng cần chứ mình nuôi rồi tụi nó phải cực rồi đó. Chỉ vì mình thương tụi nó. nếu bằng mà mình về ngay chỗ trại mình nó thấy dơ dãi mình phải quát, dọn dẹp. Là múc nước xong lên dội nhà, rửa nhà. Vậy thôi á. Là bằng ngày sáng này chú, chú thả ra chỗ đáy vậy á. Chứ mình không thả ra đó nó đáy ở trong này dơ dãi bởi ngày nào ông vệ sinh hết ở đó vậy trong chuồng rồi chứ ông về không không đi đâu hết đó nếu mà mà chợ với tên mình không nhận thì người ta ta gặp ta bắt ăn thịt còn tội ác nữa tại vậy chơi vậy thì chú không gặp rồi chú gặp chú phải bắt thôi dẫu là con vật thế nhưng vẫn có tánh linh tánh nghe tánh thấy có chăng chỉ là vì một niệm bất giác nên mới phải đọa vào cảnh giới khác họ nhận thân xác khác mà thôi không có tình thương nào là sai khác khác là do con người tự đặt để tình yêu thương loài vật là thứ tình cảm xuyên qua không gian và thời gian đôi khi loài vật cũng là một chỗ dựa tinh thần cho con người mà hơn hết loài vật trung thành với loài người nhất đó chính là chó mở à, chú nói đâu đi à, chơi về chạy về trong trại không là chú muốn đi à, chạy xe chạy lấy xe đi á chú mới đứng qua xe nè chú kêu à, chờ đứa lên chú đang đâu đồng đang chạy ra rồi bích la đâu bích la chị chờ động chạy ra rồi hỏi con vô đâu ai ở trong đó chạy ra rồi biết tên là chạy ở đó à mà ở trên đó trên cái chạy à mà chú này chú lấy giọng chú văn chú nằm rồi đó tụi nó bao giáp vòng hết luôn á bởi chứ dễ thương lắm tụi bao mà tụi nó bao chú giáp vòng hết luôn mà chú là vô chứ chú có trăm gạt ngồi cũng mãi vô luôn ờ à, cỡ nào cũng vô hết mà nhiều cái nói liền lắm không biết nghe la hoài mà dỗng cơm nó không ăn liền đâu chừng nào mày bắt nó lên xe ra mà để gộ gầu mái hoặc là đứng ăn nó nó có là thầy đó rồi đó nó rồi này nó ăn liền đâu còn sao phải không chủ nó ăn hết xong rồi á còn với cái gì còn dính nó trong đầu liếm nó có là thầy có nhiều cái nhiều cái thích chú thích lắm còn con bà này nè ăn thì ăn mẹ không ăn đâu để gừ gừ cho tay lấy bạn bữa ai bạn dữ lắm nè con này nè à, là đang mổ nè đó mới mổ mổ mấy ngày à con gái nè đó không tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ đều là chư phật như lai hãy dùng tình thương để chuyển hóa tự tánh bất giác trong lòng mình đầy ắp sự cảm phục cảm phục về tình thương thiêng liêng của chúng, cảm phục về lẽ sống cho đi giữa cuộc đời đầy rẫy hơn thua và đố kỵ. Giờ đây, khi sức khỏe ngày càng sa sút, tuổi lại càng lớn, nên Ba Thành đành phải chia tay với một nửa gia đình thân thương của mình, gửi gắm 25 bạn cho nơi tin cậy chăm sóc và yêu thương. khi mà chú vậy à, thôi không biết ra nửa video nữa mà không biết chú mà phải là mình trù nửa video nữa mình không biết mình bị gì cái là không biết bị chú nó bị sao nữa ấy làm biết sao nữa cái gì bên à, nước ngoài á, là kêu à, chú coi như càng ngày càng lớn tuổi mà nuôi cũng à, chăn không sát à, không siết á rồi thôi à, chú gỡ bớt chú gỡ bớt rồi nó hai mươi lăm con mà còn ở dưới à, coi như chú còn ở dưới là như năm con ở đây là 10 à, con là 15 con là chú gửi đi 25 à, con nữa là 10 12 con nhỏ 13 con lớn 25 con mới gửi đi ngày hôm qua chữ gì con Lan bên nước ngoài bên Mỹ á kêu gửi đi, đi rồi chứ tự gì chú càng ngày càng già mà chăn nó không siết ở chú mới gửi đi như người đăng đâu chú mắc hết trơn à không biết đâu hết Vậy chú sống vậy á Bây giờ chú ra vậy tự mà chú bị nhức đầu quá chú cũng lên nằm à Chú bị nhức đầu hoài à Chú bị viêm tròn á, chú bị nhức đầu hoài à Nhức đầu chú nói không được luôn á Bữa nào chú nói không được á, bữa đó chú nhức đầu dữ lắm á Mình mẩy đổ mồ hôi ướt hết luôn mà Khi chia sẻ điều này, đôi mắt chú thật buồn, nhưng chú nhanh chóng giấu đi nỗi buồn ấy vì sự sống tốt đẹp hơn cho các con sau này.